cũng hoa mai, cũng đào nở rộ nhưng chẳng thấy người đâu. Chợ hoa trên bến dưới thuyền ở bến Bình Đông được trang hoàng rất đẹp với cặp mèo vàng duyên dáng đáng yêu, với dãy hoa bonsai đủ loại, đủ kiểu, đủ dáng nhưng không thấy người mua. Từ chiều muộn đến tối người đi dạo thì nhiều, có xôn xao, có trả giá nhưng người bán thì vẫn đông hơn người mua. Báo người lao động bảo rằng hơn 100 chiếc ghe chở hoa, tắc, cây kiển, mai, bông giấy, vạn thọ đậu ngập trên bến Bình Đông nhiều nhất từ trước đến nay. Ghi nhận của phóng viên người lao động là chiều 28 Tết và họ bảo là người mua rất đông. Nhưng thực tế, chiều 28 Tết mà hoa vẫn còn ở dưới bến, chưa thể lên bờ do không có chỗ xếp thì phải nói là quá ế ẩm. Hình ảnh chủ một quán cơm bình dân ở Bến Bình Đông đối diện chợ hoa. Chị Hương 53 tuổi, chủ một xe cơm bình dân nhỏ, có thâm niên hơn 30 năm ở Bến Bình Đông. Nhìn chợ hoa phía đối diện lắc đầu thở dài, chưa có năm nào mà ế ẩm như năm nay. Hoa rất đẹp nhưng không có khách mua, chỉ có người xem và chụp hình. Chị Hương cho biết thêm, năm nay kinh tế suy thoái mà, công nhân thất nghiệp về quê sớm, nên hàng quán cũng ế ẩm theo. Cùng quan điểm với chị Hương, chị Xuyên 60 tuổi chủ một sạp hàng bánh mứt ở chợ Tân Định hơn 30 năm cho hay. Ế lắm biết làm sao giờ, kinh tế suy thoái mà. Mỗi năm mấy ngày cận Tết là công nhân ra mua đông lắm, mua đem về quê làm quà, nhưng năm nay, công nhân đã về quê từ mấy tháng trước rồi, giờ bán không được nhiêu hết. Chị Xuyên cho biết thêm, năm nay chị bán chỉ bằng 30% của năm ngoái, nghĩa là còn ế ẩm hơn trong dịch, tệ hơn trong dịch. Mà không chỉ mình chị, tất cả các hàng quán khác đều ế, từ áo quần may mặc cho đến dịch vụ ăn uống. Vườn hoa tao đàn như mọi năm cũng được trang hoàng rất đẹp với đủ loại hoa và các tác phẩm điêu khắc, nhưng vào chiều 28 Tết cũng khá vắng vẻ so với mọi năm, Khách du lịch nước ngoài cũng có nhưng thưa thớt không đáng kể. Nhà văn hóa thanh niên thành phố số 4 Phạm Ngọc Thạch buổi chiều tối 29 Tết khá đông đúc, nhộn nhịp, nhưng chỉ cách đó một quãng công viên 30 tháng 4 lại quạnh quẻ điều hiu. Một dãy các sạp cho chữ của thầy đồ nằm dọc theo hàng rào nhà văn hóa thanh niên, có đến mấy chục thầy đồ ngồi cho chữ, nhưng cũng như chợ hoa Bến Bình Đông, người đi xem, quay phim, chụp hình thì nhiều, người mua thì ít. Hình ảnh linh vật năm con mèo tại Bến Bình Đông một bé đồ xinh xắn mới 13 tuổi chia sẻ vì em thích chữ đẹp nên đi học viết chữ thư pháp. Một thầy đồ khác là sinh viên cho biết mỗi ngày em kiếm được trên dưới 1 triệu chắc cũng đủ chi phí. Đêm 30, gương mặt của những chủ hàng hoa dường như dài hơn, sạm hơn, không còn nét tươi cười chào mời khách như những ngày trước đó. Khi thấy xin phỏng vấn, họ cáu, quát âm lên, đã lỗ đến trắng tay rồi, phỏng vấn cái gì? Những chậu hoa cúc ngày 25 Tết để giá 150.000 đồng một chậu nay hạ xuống còn 150.000 đồng một cặp mà vẫn không mấy người mua. Đến 9 giờ tối có chủ hàng hạ xuống 100.000 đồng một cặp rồi 20.000 đồng một chậu. Nhưng năm nay, khác với mọi năm, đa số tiểu thương chấp nhận hạ giá bán rẻ chứ ít đập bỏ vì họ hiểu người dân không có tiền để mua. Thế nhưng vì lượng hoa quá nhiều nên cuối cùng vẫn phải bỏ. Hình ảnh chủ vựa hoa đau lòng nhìn vốn liếng không thể thu hồi. Anh Hợp, 37 tuổi, người làm thuê cho một vựa hoa ở Bến Tre, cùng chủ đem hoa lên bán tại Bến Bình Đông cho biết, tiền lô, tiền thuê ghe, thuê nhân công cũng hết 40-50 triệu đồng, nhưng thu về chưa đến 60% vốn, chủ của anh lỗ nặng. Năm nay cụm từ suy thoái kinh tế bám theo từng người dân, từng gia đình, nhà nhà đều phải thắt lưng buộc bụng, không ai dám mua sắm gì nhiều. Mâm cúng ngày Tết cũng đơn giản hơn, chỉ dừng lại ở mức nghi lễ truyền thống. Dường như ngân sách thành phố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 có nói đến nguyên nhân từ chức, nghỉ hưu. Tuy nhiên, cái nguyên nhân này cũng quá chung chung và vẫn thiếu minh bạch. Người dân cần biết rõ cụ thể trách nhiệm đó là gì, cho vụ việc nào và ở cương vị nào. Nếu nói ông chịu trách nhiệm ở cương vị chủ tịch nước e là không hợp lý. Chủ tịch nước không điều hành chính phủ nên sẽ không chịu trách nhiệm trước những vi phạm của các phó thủ tướng, bộ trưởng và các cấp thấp hơn. Những người này thuộc phạm vi quản lý của thủ tướng chính phủ. Hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc, cơ cấu tổ chức nhà nước của Việt Nam gần giống với mô hình Cộng hòa đại nghị. Trong đó, nguyên thủ quốc gia là tổng thống, chỉ giữ vai trò nghi lễ chứ không có quyền lực. Quyền hành pháp nằm trong tay thủ tướng, vậy nên không có quyền lực mà lại ghi là chịu trách nhiệm thì e là khó thuyết phục. Nếu nói về trách nhiệm khi ông giữ chức thủ tướng thì cũng không hợp lý, bởi vì cả hai vụ đại án chuyến bay giải cứu và Việt Á đều diễn ra trong một thời gian khá dài, từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2022, vắt qua nhiệm kỳ của hai thủ tướng. Như vậy, khi ông Nguyễn Xuân Phúc rời cương vị thủ tướng, ông đã bàn giao trách nhiệm cho ông Phạm Minh Chính và ông Chính vẫn để cho sai phạm tiếp tục diễn ra, thì ông Chính không thể thoát khỏi trách nhiệm. Ông Phúc sẽ chỉ chịu trách nhiệm cá nhân nếu bản thân ông sai phạm trong quá trình nắm giữ điều hành chính phủ. Nói về mặt đảng thì lại càng vô lý vì rõ ràng ông Phúc không phải là người đứng đầu đảng Cộng sản nếu phải chịu trách nhiệm về mặt đảng thì phải là ông Tổng Bí Thư và các vị trong Bộ Chính trị, chứ không phải chỉ mình ông Phúc. Đó là chưa kể đảng phải chịu trách nhiệm khi đã ươm mầm, nuôi dưỡng, đào tạo, rèn luyện, thử thách, tín nhiệm, bổ nhiệm chừng đó cán bộ, để rồi toàn tham nhũng, vi phạm trong suốt cả quá trình cầm quyền của đảng. Trách nhiệm trước dân, đảng để đi đâu? Ông Phúc đã nhận trách nhiệm mà từ chức, có lẽ đảng cũng nên nhận trách nhiệm và từ bỏ vị trí quyền lực mà đảng đã nắm giữ độc quyền suốt mấy chục năm nay đi thôi. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng Có người đề nghị đảng cần thực hiện một tổng kết chuyên đề chỉ rõ từng lỗ hỏng, lợi dụng lỗ hỏng và vô hiệu hóa, từng cấp ủy đảng, toàn cấp ủy đảng, công khai trước nhân dân, đối thoại với cử tri. Tóm lại, đảng nên nhận tội trước dân. Đất nước chỉ một đảng cầm quyền thì lấy đâu ra sức cạnh tranh, mà quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối. Vậy nên đảng và các đảng viên của đảng tự hư, tự hủy, tự hoại là điều dễ hiểu. Nó là nguyên nhân dẫn đến hậu quả cả bầy sâu. Sâu đến không còn cán bộ mà bổ nhiệm thay thế. Nếu ai đó rảnh rang, thử là một bản tổng kết về các ngành, các bộ thì có thể thấy ngành ngành đều sâu mọt, bộ bộ đều tai tiếng. Những con sâu đã bị lôi ra